ông châu quyền giàu vi à, hâm g y di ria à, do quyền ria do sắc dấu dầu dấu à, xanh đường gió xanh thiên thảo dầu gió xanh thương thương ở ờ, hờ yêu yêu hỡi mình dầu gió thiên thảo uh, ờ. dầu gió yêu hiu ngự hiệu à, dầu gió thiên thảo thương hiệu hàng đầu Việt Nam Rồi xong Nhìn đây Các bạn nhìn đây Rồi nó nhận lại đây nó nhận lại nguyên câu này Đánh dần và vậy